Chào tất cả anh em Thì uh, video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới anh em Một cái mẫu máy đánh bài mới Thì uh, cái điện thoại Samsung mà mình đang cầm ở trên tay Thì đây là một con máy đánh bài biệt Samsung S760 phiên bản nâng cấp Thì đây là một cái dòng máy rẻ tiền nhất Trong tất cả những cái dòng máy đánh bài từ trước đến nay Thì cái giá máy của cái ờ, con máy này nó cực kỳ rẻ Thì đây là cái phiên bản nâng cấp thì nó được nâng cấp ở cái phần camera tức là những cái máy đánh bài cũ trước đây nó chỉ có duy nhất một cái camera thôi nhưng mà riêng con 760 nâng cấp này nó được nâng cấp tới 4 cái camera và bốn cái bóng đèn hồng ngoại để soi mã vạch cho nên cái phạm vi mà mình hạ bộ bài mình đặt bài nó sẽ rộng và xa hơn gấp 4 lần và cái tốc độ của máy nó sẽ nhanh hơn gấp 4 lần so với những cái đời máy cũ trước đây thì à, chỉ cần sở hữu được con máy này là anh em có thể chơi gian lận được tất cả các môn bài đá ở Việt Nam mua cái máy về anh em có thể chơi liên nè chơi cào binh sập sám uh, ờ, tiếng lên xì dách xì tố xì phé nói chung là tất cả các loại bài và đặc biệt cái máy này nó bị hạn chế không chơi được bài binh Ấn Độ binh xấu lá thì tại vì cái vấn đề mà nó không hỗ trợ chơi bên Ấn Độ bên số lá cho nên cái ờ, giá thành của nó thì nó cực kỳ rẻ thì đa số anh em mình ở Việt Nam thì ờ, chơi ờ, cái bài binh sáu lá chiếm tỷ lệ tới 80 phần trăm cho nên cái những cái dụng cụ nào mà không hỗ trợ chơi bài binh sáu lá binh Ấn Độ thì giá của nó cực kỳ rẻ thì những anh em nào mà chơi như bài cào binh sập xám đánh liêm phỏm xâm lốc tiếng lên ngầu hầm nói chung là những cái dòng bài đó trừ bài binh Ấn Độ thì anh em đầu tư vô con máy này thì nó sẽ hợp lý nhất không cần phải đầu tư những dòng máy đắt tiền thì cái máy này so sánh với những cái đời máy CVK như là CVK 600 700 thì nó đọc tốc độ cũng nhanh như vậy và cái phạm vi quét bài của nó thì cũng 90 với những cái ờ, CVK thì ờ, mình sẽ mở máy rồi mình test sơ qua cho anh em thấy được cái ờ, camera của máy nó quét bài xa rộng và tốc độ đọc bài nó nhanh chậm như thế nào rồi mình cũng test cụ thể luôn từng cái chức năng của máy để anh em hiểu được cái máy này khi mà anh em mua anh em về xài thì đi tới sòng anh em chơi thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em những cái gì mình có áp dụng cho mình đánh nó có dễ hay không thì ờ, đầu tiên là anh em phải nhập mật khẩu vô cái máy này thì bảo mật của nó cực kỳ cao mình phải có mật khẩu thì mình mới vô được cái phần mềm đánh bài cho nên người ta có nghi ngờ kiểm tra thì anh em cứ thoải mái máy không có mật khẩu không thể nào mà người ta tìm ra được cái phần mềm này thì đây máy nó có hỗ trợ nè tất cả những cái môn bài ở Việt Nam poker nói chung là bài nào cũng được hết đây tiến lên 13 lá rồi đầy đủ thì uh, bây giờ mình sẽ mở lên mình test cho anh em coi cái phạm vi camera của máy trước đây thì ờ, cái phạm vi camera đây nè mình sẽ mở màn hình cho nó sáng lên luôn để anh em cùng thấy thì để đánh được cái máy này sử dụng được cái máy thì tới sòng anh em bắt buộc phải bỏ được bộ bài mình vô nha đây là mẫu bài 2k xanh bài này thì hoàn toàn không có tan giống thật với bài chợ 100% những anh em nào mà chơi bài lạ chẳng hạn như là bài giấy bài nhựa bài ni lông tất cả những cái loại bài khác mình đều có thể làm được chỉ cần cho mình biết cái mẫu bài là mình làm được hết còn đây là những cái mẫu bài có sẵn bài hai ca xanh nè giống thật 100% thì à, phạm vi camera từ cái máy này đối với những cái dòng máy cũ á thì máy nó bắt buộc anh em phải bỏ bộ bài đúng vị trí thì nó mới báo chẳng hạn như máy cũ anh em bỏ bộ bài ở đây nè nó sẽ báo nhưng mà khi bộ bài anh em chỉ cần bỏ xịt qua bên đây một xíu hoặc là xịt qua bên này gần một xíu xa một xíu là máy nó không nhận được tín hiệu nữa nó không báo được nữa nó bắt buộc anh em phải đặt bộ bài cố định một chỗ cho nên cái vấn đề phạm vi đặt bài trong sòng anh em chơi nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn thì à, để khắc phục những cái à, khuyết điểm đó thì à, cái máy này nó được nâng cấp thêm ở cái phần camera thì nó được nâng cấp một hàng camera ở đây bốn cái và bốn cái bóng đèn ở dưới này cho nên mình đặt bộ bài nó sẽ được rộng rất là rộng từ cái máy này cách ra xa nhất là khoảng được 55 cm cho nên anh em có thể đặt ở đây nó báo nè đây khi mà anh em dời ra ngoài này nó vẫn báo hoặc là có thể dời ra xa ngoài này đó từ máy cách ra xa tối đa là 50 phân còn à, chiều rộng tức là từ đa bên này quét qua bên này thì à, tối đa của nó được từ 18 à, tới 20 thì mình có thể đặt bài ở đây nè nó báo và khi mình lôi bài qua bên này nó vẫn báo hoặc là anh em có thể dời qua bên này đó còn cái máy này phạm vi quét bài của nó từ mặt đất lên trên cao á thì nó được khoảng 5 tới 7 phân cho nên mình có thể cầm trên tay nó vẫn báo đây mình cầm trên tay chỉ cần cho máy nó thấy bài là nó báo cầm trên tay vẫn báo nha cái máy này thì nó tương ứng nó tương thích được với môi trường chơi chói lóa gì cũng chơi được hết mình có thể tăng giảm độ sáng đây cầm trên tay nó vẫn báo còn bộ bài khi mà anh em xào trẻ xong anh em thích đặt kiểu gì anh em đặt bài này bốn mặt nó đều có mở vạch mình đặt đây nó cũng báo nè nhưng mà khi mình quay vậy nó cũng báo quay kiểu này nó cũng báo nói chung là bốn chiều đó đây là cái phần camera của máy còn tới cái phần chức năng thì chức năng chính của máy nó gồm có 3 chế độ báo bài để cho anh em lựa chọn anh em phải áp dụng ba cái chế độ đó vô sòng làm sao cho nó phù hợp thì mình đánh nó mới uh, hiệu quả nó mới được cao thì ờ, ở cái chế độ đầu tiên là cái chế độ báo lời lỗ thì cái chế độ này anh em chơi những cái bài làm cái như là bài cào thì cực kỳ hiệu quả thì mình có thể chơi được ở những cái sòng chơi mà nó khó không bỏ đá không bán cái mình vẫn có thể chơi được thì tức là chế độ lời lỗ tức là trước khi chia bài máy nó sẽ báo cho anh em biết anh em cần phải bỏ đi bao nhiêu ờ, máy nó sẽ báo cho anh em biết cái dáng bài mà mình sắp chia ra mình lời hay mình lỗ nếu mà cái trường hợp mà mình lời thì mình cứ cầm lên mình chia bình thường còn bỏ xuống cắt ra mà lỗ thì mình có thể cầm lên mình xào lại bỏ xuống cho người ta cắt tiếp thì đó cũng là một cái lợi thế để anh em chơi có thể chiến thắng tuyệt đối 100% thì uh, cái phần máy móc trước khi đi chơi anh em chỉnh sẵn máy ở nhà tới sòng anh em chỉ cần móc máy ra chơi thôi còn uh, cái máy này chơi nó không có giới hạn cái tụ chơi bài cào thì anh em chơi tối đa là 17 tụ thì ở đây nó có hai cái nút tăng giảm âm lượng thì lúc mà trong cái quá trình chơi chơi 5 người thì anh em phải chỉnh máy 5 người thì chẳng hạn như mình đang chỉnh máy là bài cào ba lá mà ở chế độ đánh 5 người chẳng hạn vô có một người thua hết tiền người ta nghỉ thì nó chỉ còn bốn người thì mình bắt buộc phải chỉnh máy tới bốn người thì mình không cần phải mở máy ra mình chỉnh nữa mình chỉ cần bấm vô hai cái nút này bấm lên là tăng người nè bấm xuống là giảm người bây giờ đang 5 người bấm xuống cái là còn bốn người nè đây bấm lên là tăng người còn cái âm thanh mà máy nó đọc này á thì khi vô sòng chơi thì anh em sẽ được đeo tai nghe đây là cái tai nghe của máy đánh bài biệt tai nghe mini siêu nhỏ thì cái tai nghe này nó rất là nhỏ khi mà anh em nhét sâu vô trong lỗ tai thì người ta có kiểm tra người ta nhìn vô cũng không thể nào người ta phát hiện được cho nên cái vấn đề kính đáo thì anh em cứ yên tâm còn ờ, cái máy một bộ của nó đầy đủ gồm có một máy và hai pin một cái remote ờ, để mình tăng giảm tụ có thể bấm cái remote này tăng giảm độ không cần phải đụng vô máy nữa còn à, trong cái quá trình chơi á thì máy móc anh em thoát ra hết cái chương trình đánh bài nó sẽ được chạy ẩn thì phải có cái mật khẩu mới vô được cái chương trình đánh bài cứ để người ta kiểm tra thoải mái trong cái quá trình mình chơi á thì anh em vẫn nghe gọi sử dụng bình thường lên mạng lướt web bình thường chức năng đánh bài nó vẫn hoạt động thì bây giờ mình thoát ra hết nè mình tắt máy đi nè chỉnh 6 người nè năm. chỉnh xuống 4 người nè đây đánh bài cào ba lá bốn người ở chế độ lời lỗ thì bỏ bài xuống là máy nó sẽ báo cho mình biết lời hay lỗ nè bỏ xuống cắt ra nè đây ván này máy nó báo cho mình lời mình chia thử cho anh em coi nè chuẩn xác là tuyệt đối 100% nha bài mình 8 nút nè thua nhà 9 nút nè ăn hai nhà này lời đó đây là chế độ báo lời lỗ còn cái chế độ thứ hai là chế độ báo tụ thì cái chế độ này anh em có thể ờ, bán cái để lấy những cái tụ bài lớn về mình thì trước khi chia bài á máy nó sẽ báo cho anh em biết nhà nào có điểm số lớn nhất thì mình có thể chỉnh cho máy báo một nhà hoặc là hai nhà thì bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó báo hai nhà lớn nhất đây chỉnh cho máy báo hai nhà lớn nhất thì sao xong đặt xuống nè cắt bài ra nè khi mà mình đặt đây nó đang mặc định ở cái chế độ tai nghe máy này thì nó mặc định ở chế độ tai nghe tránh cái trường hợp mà anh em ờ, không chỉnh thì nó phát ra ngoài còn cái máy này rất là dễ sử dụng anh em lấy hàng thì được quyền test hàng kiểm tra hàng thoải mái cảm thấy ok thì anh em lấy còn không thì anh em cũng trả mất một ngàn nào hết còn ờ, khi mà lấy hàng thì lên trên này mình chỉ dẫn cho anh em trong vòng khoảng 30 phút là anh em có thể sử dụng thành thạo cái máy rất là dễ bỏ xuống nè cắt bài nè máy nó báo cho mình biết nhà số 4 lớn nhất nhà số 3 lớn nhì nếu như ở những cái sòng nào nó cho anh em bán cái thì anh em chỉ cần bán cái đi nè mình lấy cái tụ số 4 về mình đây tụ số 4 đây thì mình sẽ được lớn nhất 1 2 3 4 4 lớn nhất nè, 3 lớn nhì. Còn hai nhà này đều nhỏ hai tụ này đó đây là cái chế độ báo hai nhà lớn nhất còn cái chế độ thứ ba là cái chế độ bỏ lá thì à, trước khi mà anh em cầm bài lên chia máy nó sẽ có trách nhiệm nó phân tích nó báo lại cho anh em biết mình cần phải bỏ đi bao nhiêu lá bài thì mình chia bài ra bài mình lúc nào cũng là bài lớn nhất trong tất cả các tụ bài đây là cái chế độ bỏ lá chẳng hạn như máy nó báo một thì mình chỉ cần bỏ đi một lá báo hai thì bỏ hai báo bao nhiêu thì bỏ bấy nhiêu nó đọc số cũng rất là dễ bỏ xuống cắt bài nè máy báo năm thì bỏ đi năm lá đây bắt đầu chia ra bốn nhà nhà mình sẽ lớn nhất mình chín nút này. bài này là bài cao nha anh em còn tất cả những cái loại bài khác nó đều chơi như vậy chức năng nó cũng tương tự như vậy thì à, đây là cái dòng máy Samsung S760 phiên bản nâng cấp camera thì à, anh em cần lấy cái máy này về sử dụng thì cứ alo cho mình qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0379 07465 thì à, cơ sở của mình có hai chi nhánh chính một là ở bến xe miền Đông Sài Gòn hai là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội lấy hàng thì anh em cứ lên trực tiếp cho nó dễ lên mình được test thoải mái mình được chỉ dẫn cụ thể có những cái chức năng mà, mà mà nói chung là anh em không tìm hiểu tới thì anh em đánh nó sẽ không được hiệu quả thì à, có gì thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ thì anh em cứ alo trực tiếp mình sẽ tư vấn bày cho anh em những cái đồ chơi mới nhất những cái dụng cụ hỗ trợ cho anh em chơi tốt nhất thì à, cũng cảm ơn anh em đã theo dõi video